Vai,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 những chiếc xe không ổn nào rất nhẹ nhàng quý vị thấy đây đầu xe tải VOC một lẻ bảy vâng đây là những chiếc xe cũ của làng đua xe nhà hình của anh nhân kỳ hiệu nhân nhân người chuyên môn trải qua lắp xe Cảm quý vị và các bạn đã chứng kiến màn video cho các đội xe digital của các anh một ba bốn lẻ ba vâng chào mừng chiếc xe hai một của anh tú ơi